thôi tao tới gì tao với chắc điểm mà tao tới gì bây giờ sao ờ, tiêu ý kiến của con nói bằng à, này bây giờ tao thấy trang điểm nó rất là ha ha ha không quay cái gì quay phim mà không. thì sao đang lột mũi nói gì không học rồi giờ tới khi nói không học tới phần đó nói vụ trang điểm ba không có chịu mà con nít trang điểm không ba không thích ba, ba ra đường tao phải trang điểm tao mới ha uh, con nít mà trang điểm cái gì ba đi lên lầu nít với ba hả mơ ờ, có trang điểm gì nhiều nó sơ sơ sơ sương sương vậy không ờ, sương sương à hồi nãy có quay phim là sương sương không bà không thích rồi để ba ghi lại luôn rồi đó bây giờ đang ba ghi ra ba đăng lên youtube đây rồi coi mọi người chửi ba tức à. là ông vô duyên vô duyên gì đâu bình á thì hả điệu rồi ra tập tay game rồi mua này mua nọ nấu niết đội lên mua gì đâu người ta à, phụ nữ không cho tôi sửa sạn vô duyên ủa à, ai không cho em em sửa sạn anh thôi, thôi anh sửa sạn cho nào cho bình thường trang điểm cũng chửi ôm sòn, đất đâu chửi đâu luôn. cái mặt như ma vậy đó tại trang điểm <laughs> xấu bình thường bị chửi chứ sao ấy da ấy da chơi mà ủa vậy trang điểm đẹp thì cho ủa ờ, trang điểm là sao? ba thấy xấu hơn bình thường á không mình ba xấu rồi ba nghĩ ba xấu sao rồi tao nghĩ mọi người xấu chúng ta à, ba đội nó cũng xấu quá <laughs> ờ à. ba ba thích xấu à ba đội nó ba thích xấu à <laughs> à đó dạ. không không lên lầu được. ủa mà ba đang quay phim mà không ba xịn lắm rồi hả dạ với một con đó này đó mày không nhớ đâu không nhớ mày không nhớ đâu hả nếu chỉ là ba phải ờ, thôi đi ba đi đúng vậy cho mẹ miếng mì không? Cho mẹ em không ăn Cô xin em đâu, cô xin đâu ăn đi Coi là cười nhất lên tiếng chồng ra Chị không ăn hai cay nhất Cay lắm anh hỏi là cái gì đó Bây giờ ba ra điều kiện nha Mai mốt đứa nào mà Trang Liễm khổ có xin ba đi đâu chơi nha Trời ơi, con tự Trang Liễm tự, tự đi không tự Đi bình thường không có Trang điểm này là đi ra lâu mới đi xa Bây giờ ba có cắm Không, giờ không con Trang điểm và con tự đi luôn con xin Đó, đó, thấy không, thấy không cái lầy lợm rồi thấy ghê dạ, không đó nó đi lúc đi nó đang điểm một thời ra ngoài đó ra ngoài cà phê nó ngồi nó đang điểm cũng vậy không sao mà quản lý được không dạ. ba sẽ bù buồn tại ba chứ tại vì cái dạ, buồn cái gì ba sẽ già đi già luôn bình thường ờ đó thấy không già luôn thấy không ba ngủ đi cho trẻ ngủ đi buồn tự nhiên ờ, tự nhiên ba make khóc cái buồn đó là ba ba mát ba bị mát <laughs>

không bữa gì gì mắc lột bưởi rồi lột bưởi gì đó gì gì ba bị đi khùng mát đi điện gì đó cái ba coi lại đi chứ giờ ba coi ba đâu nhớ không nhớ hết đang vô bắp này anh nhé này vẫn đang bình thường đang kia bữa ờ, qua mẹ cắn là chưa đang rồi đang rồi mày coi đó tao nói khùng tới nay nhỏ này đi cái tử nói mẹ thì đó <laughs> đang quay em nè <laughs> đang quay em <laughs> không ba thích quay nhỏ mối nhỏ mối rảnh mà bốn mắt ba giận rồi ba giận rồi ba giận thứ hai này tự chạy xe đi hả giận luôn rồi Đấy, nó có ba cái gì nó tự Ủa, giận mà tao còn đi ngủ thật sự Tao không đi ngủ gì đây Cái mạng tao không đâu Bà cúp máy luôn, giận rồi cúp máy luôn Trời ơi Trời ơi, ăn mất ăn à, ăn mày <laughs> nó mất kiến cho tụi mày để coi đó lý mất kiến rồi này nha một hai yeah. <laughs> Không có đâu. Bạn thấy rồi ba thấy rồi trời thấy ghê luôn trời ơi con nhỏ rồi con nhỏ mối chè kia nhỏ kìa một lần nữa mà xin ba đi chơi và trang điểm này nọ là ba đập khỏi cho đi nha quay chính ba đi cho nhìn thấy cái mặt ba đang bị sỉnh xin đó ba còn đi ngủ không không sỉnh không đi ngủ gì hết bà sẽ quay hai mấy đứa con. Con có. Goodbye, see you again. Bye.